Xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn đến với kênh chia sẻ về kiến thức làm đẹp của Nhị Nguyễn Official à, Đối với phụ nữ thì việc sử dụng mỹ phẩm là một việc à, cần thiết và tất yếu trong cuộc sống hàng ngày à, Nhiều người đã không ngần ngại chi một khoản tiền lớn để mua những cái sản phẩm chăm sóc da cao cấp Tuy nhiên, ờ, không phải sử dụng sản phẩm đắt tiền thì mới có da đẹp. Ờ, điều quan trọng là chúng ta phải biết lựa chọn và sử dụng mỹ phẩm đúng cách. Ờ, chính vì vậy, hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn những cái sai lầm trong khi lựa chọn mỹ phẩm và cái cách sử dụng mỹ phẩm như thế nào để được đúng cách nếu như bạn thấy cái video của tôi giúp ích cho một ai đó thì hãy đăng ký kênh và đừng ngần ngại chia sẻ cái video này cho họ À, quay trở lại với vấn đề hôm nay thì à, đầu tiên thì tôi xin chia sẻ một số sai lầm trong cách lựa chọn mỹ phẩm như sau. sai lầm thứ nhất là à, chúng ta chọn mỹ phẩm không phù hợp với từng loại da. À, mỗi người à, sẽ có một làn da khác nhau nếu như chúng ta không tìm hiểu và nghiên cứu kỹ về làn da của mình thì cho dù có sử dụng à, là mỹ phẩm đắt tiền đi chăng nữa thì làn da của chúng ta cũng không thể cải thiện được như những à, như cái video trước tôi cũng đã chia sẻ là và cái cách phân biệt à, từng loại da của mình như thế nào rồi ví dụ như da khô à, thì chúng ta nên sử dụng lựa chọn những cái loại mỹ phẩm à, có những cái thành phần à, dưỡng da dưỡng ẩm để cấp ẩm cho da cái thứ hai, nữa là đối với là già da dầu thì nên sử dụng những là mỹ phẩm có độ trung tính có độ kiềm pH để hạn chế những cái dầu nhờn bã nhờn trên da à, à, còn đối với làn da có mụn thì nên sử dụng những cái loại mỹ phẩm có cái thành phần là trị mụn nha à, ờ, kháng khuẩn kháng viêm để cải thiện cái làn da mụn của mình hoặc là đối với à, da nhạy cảm thì à, nên sử dụng những cái loại thành phần mỹ phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên à, à, có thành phần dịu nhẹ để không gây kích ứng cho da vân vân đó là lời khuyên là trước khi à, lựa chọn mỹ phẩm thì chúng ta nên à, tìm hiểu kỹ da của mình là thuộc loại da nào để từ đó có thể là lựa chọn cho mình những sản phẩm mỹ phẩm phù hợp với da nguyên nhân thứ hai nữa là à, chúng ta không tìm hiểu rõ cái nguồn gốc cũng như là xuất xứ của các loại mỹ phẩm hiện nay trên thị trường có rất nhiều các loại mỹ phẩm có những nguồn gốc xuất xứ khác nhau à, có thể kể đến là mỹ phẩm xuất xứ từ nhật bản hàn quốc à, mỹ Việt Nam vân vân tùy tùy vào sở thích của mỗi người thì lựa chọn những cái nguồn gốc uh, xuất xứ khác nhau nhưng nó phải phù hợp với làn da của mình chị em bị mắc phải là tin những lời đồn những lời quảng cáo có cánh trên uh, Facebook hoặc là các trang mạng xã hội hoặc là từ người ờ, người quen thì uh, mua về sử dụng thì ừ, không tìm hiểu được nguồn gốc xuất xứ thì sau một thời gian uh, sau một thời gian sử dụng uh, da mình không những là không cải thiện mà có xuất hiện những tác dụng phụ không mong muốn như là da bị à, nổi mụn, bị viêm, bị à, phù nề vân vân. À, đó là cái nguyên nhân thứ hai cái thứ ba nữa là uh, khi mua sản phẩm uh, người dùng uh, không chú ý không để ý đến ngày sản xuất cũng như là hạn sử dụng và cũng như là cái cách bảo quản của mỹ phẩm như thế nào Ờ, ngày sản xuất, hạn sử dụng sẽ in trên bao bì cho nên là chúng ta cần phải lưu ý tới cái vấn đề đó. Nếu như sản phẩm hết hạn thì ờ, khi sử dụng thì đối với làn da thường thì um, có thể là ảnh hưởng nhẹ thôi còn đối với những làn da như da hỗn hợp da nhạy cảm làn da yếu thì ừ, khi sử dụng những sản phẩm hết hạn thì có thể là gây ảnh hưởng đến da và khi điều trị lại để da hồi phục lại thì rất là khó Vậy thì à, làm thế nào để sử dụng mỹ phẩm một cách đúng cách? Thì điều đầu tiên thì chúng ta cần phải tìm hiểu được ờ, tìm hiểu và xác định rõ da của mình là thuộc loại da như thế nào da thường da dầu da khô hay là da hỗn hợp da nhạy cảm à, nếu như um, bạn chưa biết được cái cách phân biệt loại da của mình thì có thể xem lại cái video trước mình đã chia sẻ về cái cách phân biệt làn da cũng như là cái cách chăm sóc à, theo từng loại da như thế nào hoặc là bạn có thể tìm đến những cái chuyên gia tư vấn có thể là tư vấn cho bạn một cách tốt hơn hoặc là bạn có thể là để lại cái số điện thoại để mình có thể là nhờ trực tiếp uh, inbox và hỗ trợ tư vấn cho mình cho bạn bằng những cái kinh nghiệm cũng như là kiến thức à, mình đã mình đã học và cũng như là à, rút ra được để có thể là giúp đỡ bạn ha à, sau khi là à, xác định được là da mình là thuộc loại da nào thì bước tiếp theo là nên ừ, để từ đó là bạn đạt để bạn tìm ra cái sản phẩm phù hợp với từng loại da thứ hai nữa là nên tìm hiểu kỹ cái nguồn gốc cũng như là xuất xứ của mỹ phẩm mỹ phẩm này được sản xuất ở nước nào à, và có thương hiệu có thương hiệu trên thị trường hay không và ờ, hoặc là um, những cái review cũng như là cái đánh giá của khách hàng về loại mỹ phẩm này như thế nào và mỹ phẩm này nó phù hợp um, sử dụng cái nguồn gốc xuất xứ này cái công ty này uh, nó um, có uy tín trên thị trường hay không điều tiếp theo nữa là à, tuyệt đối không được tin vào những lời đồn những lời truyền miệng những lời quảng cáo có cánh à, ờ, chúng ta như cũng đã chia sẻ ở những ở ý trước là nên tìm hiểu kỹ cái nguồn gốc cũng như là à, loại mỹ phẩm nhà sản xuất như thế nào để từ đó um, xem thử là cái loại mỹ phẩm đó nó có phù hợp với da của mình hay không một mẹo nhỏ để giúp bạn làm kiểm tra cũng như là test được mỹ phẩm nó có hợp phù hợp với da hay không là bằng cách là bạn có thể nhỏ một hai giọt ở trên cái phần cái ờ, cổ, cổ tay của mình hoặc là phần dưới phần cổ thì đây là hai phần um, nhạy cảm và hai phần có ừ, hai phần da tương tự như là da mặt của chúng ta cho nên là mình có thể test được và sau khi để thời gian 3 đến 5 phút nếu như da mình không có phản ứng gì thì uh, chắc chắn rằng mỹ phẩm này bạn có thể sử dụng được hoặc là nếu như uh, cảm thấy là da các bị ngứa ngáy hoặc là bị sưng nổi mẩn đỏ thì nên lựa chọn những cái loại sản phẩm khác các bạn nhé và cái tiếp theo nữa là nên để mỹ phẩm bảo quản mỹ phẩm ở những nơi thoáng mát tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và điều tiếp theo nữa là đối với những bạn mới sử dụng mỹ phẩm uh, hoặc là những cái làn da um, mỏng hơn làn da yếu hơn thì chúng ta phải nên lựa chọn những cái loại uh, sản phẩm có chiết xuất từ thành phần thiên nhiên uh, thành phần dịu nhẹ cho da để nó không gây kích ứng da và để da của chúng ta làm quen với những thành phần có trong mỹ phẩm và để từ đó um, để khi chăm sóc da thì da mình có thể là khỏe hơn và từ đó có thể là uh, mình có thể là thay đổi um, cái loại mỹ phẩm uh, tiếp theo tiếp theo nữa để phù hợp với làn da của mình um, trước đây là những cái chia sẻ của mình về cái cách sử dụng mỹ phẩm cũng như là một số sai lầm mà người mua người sử dụng hay mắc phải thì mong rằng à, à, mỗi người chúng ta đều Ờ, nắm được những cái bí quyết cũng như là uh, hiểu rõ cái ờ, cách chăm sóc da cũng như là lựa chọn những cái loại mỹ phẩm phù hợp với từng loại da của mình đối với những người có tài chính um, rộng rãi thì uh, sử dụng mỹ phẩm cao cấp mà không ảnh hưởng tới da thì, thì đó là điều bình thường nhưng uh, tuy nhiên uh, nếu sử dụng những cái loại mỹ phẩm cao cấp mà nó không phù hợp với da thì chúng ta nên cân nhắc lựa chọn những loại mỹ phẩm phù hợp có thể là trên thị trường có những loại mỹ phẩm uh, không cao cấp nhưng mà có thể giá cũng rất là bình dân mà mình có thể là sử dụng được là những bạn trẻ sinh viên cũng có thể sử dụng được và uh, có thể là lựa chọn được những cái loại mỹ phẩm uh, ưng ý và giúp cho da của mình đẹp hơn chúc các bạn thành công